Đam mê cá xin chào à, tất cả các bạn nha Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm mồi câu cá trôi chép nha các bạn à, Có rất nhiều anh em đã yêu cầu mình làm mồi câu cá trôi chép Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm mồi câu cá trôi chép như thế nào nha các bạn Tập đoàn của chúng ta gồm có Đây là trứng gà nha các bạn Các bạn chuẩn bị mình à, hai quả trứng gà như thế này nha hai quả thôi là ok rồi đây là sủi dâu nha các bạn đây đây là sủi dâu đó để tao tao, tao tạo hương mùa hương dâu nha các bạn ta dùng 5 viên nha 5 viên uh, sủi dâu là ok đây là mồi câu cá D1 nha các bạn các bạn bị mình một ít mồi câu cá D1 là ok nha đây là cánh chim cắm chim cắm trứng á các bạn các bạn cho bị mình hai lần cắm chim nha đây cắm chim đây các bạn dùng loại nào cũng được nha các bạn còn đây là sữa đặc nha sữa này các bạn dùng loại nào cũng được các bạn chỉ cần là sữa đặc là ok bây giờ mình sẽ làm mồi cho các bạn xem đầu tiên các bạn bị mình một ly nước như thế này nha các bạn đây đây một ly, ly, ly, ly nước uh, trong như thế này các bạn bỏ sủi cho mình 5 viên sủi đây một hai ba bốn năm ok bây giờ mình sẽ để cho nó tan ra nha các bạn này đang sôi rất là ủng ục nè bây giờ mình sẽ để cho nó tan tan ra nha các bạn chuẩn bị mình một cái thao một cái thao như thế này và các bạn đổ cắm chim ra cho mình hai lại cắm chim là ok nha các bạn đây là nước sôi nha các bạn đây các bạn chế nước sôi vô cho mình cá chép nó rất thích ăn à, cắm cắm trần nước sôi nha các bạn bạn hãy nên nhớ điều đó nha rất là thích luôn đó, các bạn chế nước vô cho mình con chim ta nó nở ra sẽ được dẻo hơn nha các bạn và các bạn trộn đều lên các bạn trộn đều cho mình em chim ta nó nở ra nha các bạn đã thật đều nha các bạn Đó. bạn nhớ là bạn trộn cho khi ta nở đều ra là ok nha à, xong rồi con chim chúng ta đã đang nở ra rồi các bạn bỏ ra thao cho mình luôn tha thao cho mình luôn rồi bây giờ các bạn à, bỏ trứng gà cho mình nha đây hai quả trứng gà một quả hai quả ok hai quả trứng gà đây là sữa đặc nha các bạn một ít sữa đặc là ok nha đó sữa đặc các bạn trộn đều lên cho mình và nếu các bạn làm mà thấy mồi của chúng ta mà nó mà nhão quá các bạn có có thể thêm cái chim vô nha các bạn Đó. ok đây là sủi dâu nè mình sẽ vô đây một ít trước đó đánh cho đều lên cho mình rất uh, à, thơm mùi hương dâu luôn các bạn rất mùi bài mùi này chúng ta rất kích thích cho chúng ta câu cá trâu chép nha các bạn rất là nhạy luôn sông hồ hoặc đập tự nhiên nha các bạn đó rồi bây giờ các bạn à, chế để một vô cho mình nha đây đây là để một nè đó, các bạn chế để một cho mình rắc cái mộc lên rồi các bạn đều lên các bạn làm xong rồi các bạn đừng nên câu liền nha các bạn để khoảng ở chừng 2 à, đến 3 tiếng sau các bạn bỏ vô trong cái túi bóng ấy để 2 3 tiếng sau rồi các bạn hãy đem đi câu nha rất ok và hiệu quả cho các bạn à mùa này chúng ta rất gặp cho chúng ta câu đơn đài thì này thì, thì lâu rồi mình không có hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm mồi mà câu đơn đại á thì bà mồi này thích hợp cho con ta câu đơn đài hơn là câu lân chê các bạn nào muốn câu lân chê thì các bạn à, phải làm à, có độ cái dính cao hơn mình thì bài này thì để ta câu đài sẽ ok hơn cô đưa lại câu đơn câu à, ngâm các bạn rất là thơm luôn các bạn ơi thơm nực nồng luôn thơm hăng có mùi hương sữa rất đường nồng luôn các bạn ơi rất thích cho con ta câu cá các bạn đó các bạn thấy một ra mà nó mà bỏ quá thì các bạn cho thêm cắm chim vô cho mình nha bây giờ mình sẽ chế cắm chim vô nha các bạn thì mình nói đó cắm chim mà các bạn dùng lại nào cũng được khi mà dùng hai loại cũng được đó chế cho, dính lại để chúng ta câu lăng xe ok hơn thì mình mình hay câu lăng xe các bạn thì mình làm phải làm à, cho nó dính lại một chút để câu lăng xe nó sẽ ok hơn bài mồi này chúng ta là dính bở nha các bạn không phải dính chắc nha các bạn các bạn trồng đều tay con chim ta nở ra các bạn có thể câu lăng khê được rồi hiện tại bây giờ là các bạn có thể câu đơn đài nha đây các bạn này bây giờ là các bạn coi lên xe thì được được rồi nè có độ dính bở nè các bạn nè đó vậy là có độ dính bở là ok rồi nè vậy thôi đây mồm ta nó có độ dính bở các bạn à, độ dính bở mùa này rất, rất là thơm hăng luôn các bạn ơi đây nè thấy không con mồi chúng ta nè đã không à, các bạn chuẩn bị mình à, một cái túi bóng nha đây bấm như thế này nè các bạn bỏ mồi vô các bạn buộc kính lại khoảng ở chừng 4 à, tới 5 4 tiếng sau 3 4 tiếng sau các bạn đem đi câu là ok câu cá trôi chép sông hồ đập tự nhiên kính lại nó thì ngày hôm nay mình muốn ờ, hướng dẫn cho các bạn ờ, trên cái chiếc ờ, điện thoại này đó là thấy không đó mình không biết vì sao mình quay nhiều quá hay sao không biết đó cứ tắt mở tắt mở như vậy đó đó cái nó, nó sáng lên cái chút nữa cái nó tắt đó tắt bây giờ thấy chưa rất là bật luôn khó hiểu luôn nè à, mỗi lần đi quay phim rất rất là khó có khi không quay được đang quay tự nhiên cái nó, nó tắt bắt rất là bực các bạn à Chúng mình phải đi sửa lại thôi nè rất khó luôn rất khó các bạn à đã giờ vừa mở vừa mở được khóa cái nó, nó lại tắt giờ không biết phải làm sao luôn các bạn nè đó tắt rồi đó rất là bực luôn các bạn à thôi nhưng mà gác qua bên đi rồi coi các bạn đã xem video này của mình nha các bạn nếu thấy hay thì à, nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để à, theo dõi những video tiếp theo của mình nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau xin chúc tất cả các bạn là mộ của mình lên được thật nhiều cá nha các bạn hẹn gặp lại các bạn nha